thì uh, trong buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ đi chia sẻ cho em về một cái đường cầu đài lôi tuần của chúng ta thì có 8 số và lô khung 3 ngày thì trước tiên đi về phần uh, chốt số thì mình sẽ đi uh, tổng kết cái kết quả của chúng ta hôm trước thì mình có đi chia sẻ cho anh em về cái đường cầu đề lôi tuần và lô khung 3 ngày phải không ạ thì cái đề chạm 2 của chúng ta anh em nhé cái đề chạm 2 của chúng ta thì uh, ngày cuối cùng thì chúng ta cũng ra được cái đề đầu hai anh em ạ đó đề lui tuần thứ hai thì cái ngày thứ hai và cũng là cái ngày cuối cùng thì chúng ta đã ăn được cái đề đầu hai này khá là tiếc là ở cái dàn đề 4 số này của chúng ta thì không phải là con 21 anh em ạ mình bắt cho em là con 20 24 25 và 28 thì ngày hôm nay thì đề của chúng ta về 21 anh em ạ đề về 21 thì chúng ta chỉ ăn được cái đầu hai này thôi anh em nhé ăn được cái đầu hai này thôi về cái đường cầu lô khung thì không thể nào mà nói được phải không ạ lô khung thì không nói nữa thì hôm trước thì mình có chia sẻ là cái đề đầu hai thì ngày hôm nay nó ra rồi thì cũng là may mắn phải không ạ hôm trước thì mình lại tiếp tục lên chia sẻ cho em làm về một cái đề đầu năm này đầu năm và lô khung 5775 thì cái lô khung của chúng ta thì cũng chiến thắng luôn ngày đầu tiên anh em nhé chiến thắng được con 57 ngày đầu tiên này cái đề đầu năm của chúng ta thì có con 54 55 57 59 thì ngày hôm qua của chúng ta hơi tiếc một chút thì nó lại về con 95 này anh em này đó về con 95 phải không ạ anh em nào mà xem video của mình mà đánh bốn số ngày hôm qua thì chúng ta khá là tiếc lô khung thì con 57 thì nó cũng về ngày đầu tiên mình chỉ tiếc là con uh, à, 5995 này thì nó không phải là con 59 thôi nó về con 95 thì cũng khá là buồn phải không ạ dù sao thì uh, lô đề ít số thì anh em cũng phải chấp nhận thôi phải không ạ thì uh, mình cũng mong muốn là những con số này mình chia sẻ trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta nhiều may mắn hơn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 thì anh em nào mà muốn giao lưu với thần tốc vào bờ 24 giờ thì nhanh tay kết bạn với số Zalo 0566517326 anh em nhé. ok thì em để ý đây cho mình cái đường cầu đề lôi tuần thứ hai của chúng ta chỉ có 8 số. Mình sẽ lấy 4 tuần gần nhất để đi chia sẻ cho anh em. Thứ hai ngày 11 tháng 7 này, chúng ta lấy ở cái giải 6 ghép lên giải 5 chúng ta ghép lên bốn con này thì chúng ta có đề lui tuần thứ hai anh em nhé chạm 5 này ghép lần lượt thì chúng ta có 545 525 này 545 này 55 này 00 này và 575 ở đây thì chúng ta có hai con 7 thì chúng ta 7 bóng 2 thì chúng ta có 525 này 545 này 5500 và 575 chúng ta chỉ có 8 số thôi để chúng ta nuôi tuần thứ hai ngày 11 tháng 7 này thứ ba thì đề về 51 thì chúng ta chỉ ăn được cái chạm 5 này thôi tiếp tục thứ tư đề về 55 thì chúng ta đã ăn được con đề 55 này à, và ăn được cái chạm 5 ngày thứ hai anh em nhé khi ăn xong thì chúng ta lại đợi thứ hai hàng tuần cho mình thứ 5 này đề về 50 này thứ sáu thứ bảy chủ nhật Tiếp tục thứ hai ngày 18 tháng 7 của chúng ta thì có đề chạm 6. đề chạm 6. Ghép lần lượt thì chúng ta có 616 này. 646. 656 và 6611. 8 số thứ hai ngày 18 tháng 7 này. ngày đầu không ăn này ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được cái chạm 6 này chỉ ăn được cái chạm 6 đề về 96 thì chúng ta chỉ ăn được cái chạm 6 này thôi tiếp tục thứ 5 thứ 6 thứ 7 đề về 61 thì chúng ta ăn được chạm 6 và ăn thẳng con đề 61 này trong cái dàn 8 số này anh em nhé đó nói chung là về cái bắt chạm của mình 18 số tỷ lệ ăn rất chi là cao luôn nên là anh em có thể là tham khảo được phiên xong tại đợi thứ hai hàng tuần cho mình thứ hai này ngày 25 tháng 7 của chúng ta thì có đề chạm 5 chạm 5 của chúng ta thì có 535 này 515 535 55 00 và 565 ở đây chúng ta có hai con 6 6 bóng 1 thì chúng ta có cặp 5115 535 5500 anh em nhé và 565 để chúng ta lôi tuần thứ hai ngày 25 tháng 7 này ngày đầu tiên đề về 58 thì chúng ta chỉ ăn được cái chạm 5 thôi phải không ạ tiếp tục thứ tư đề về 55 thì chúng ta ăn chạm 5 và ăn thẳng con đề 55 này luôn trong cái dàn 8 số anh em nhé khi ăn xong thì chúng ta lại đợi thứ hai hàng tuần thứ 5 này thứ 6 này thứ 7 này chủ nhật này tiếp tục thứ hai ngày mùng 1 tháng 8 này đề về 5 năm này nói chung là về cái chạm này của chúng ta thì mình test cái đường cầu này ăn ít nhất là ba lần anh em nhé ăn ít nhất là ba lần tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta để có chạm 3 323 này 353 373 và 393 8 số thứ hai ngày mùng 1 tháng 8 ngày đầu tiên đề về 35 thì chúng ta ăn được cái chạm 3 này và ăn thẳng con đề 35 này trong cái dàn 8 số này anh em nhé tiếp tục khi ăn xong lại đợi thứ hai hàng tuần thứ tư này thứ năm này thứ sáu này đề về 13 thì chúng ta ăn được cái chạm 3 này thứ bảy đề về 73 thì chúng ta ăn được cái chạm 3 anh em nhé nếu mà nói về đánh chạm thì tỷ lệ ăn nó rất chi là cao anh em ạ thứ hai ngày mùng 8 tháng 8 năm 2022 thì chúng ta cái tuần này của chúng ta thì có đề chạm là chạm 1 anh em nhé chạm 1 chạm 1 của chúng ta thì có 101 này 121 141 và 161 cái đường cầu này của chúng ta cũng chỉ có 8 số thôi chạm 1 của chúng ta thì đủ là 19 số anh em nhé trùng cầu cái cầu chúng ta vào tiền không trùng cầu cái cầu chúng ta chỉ dừng lại ở mức độ tham khảo thôi đó những con số thì mình chia sẻ cho anh em thì đều là miễn phí những cái đường cầu này thì à, có rất nhiều anh em chơi thì anh em nào mà không trùng cầu trùng kèo thì chúng ta có thể là tham khảo anh em nhé về cái đường cầu lô khung thì mình sẽ bắt cho anh em là cái cặp lô khung 5445 anh em nhé thì sau cái bảng chốt thì mình sẽ chốt cho anh em về cái đường cầu lô khung thì mình sẽ bắt cho em ấy cặp 5445 thì con 54 là con bạch thủ anh em nhé 54 bạch thủ này đó anh em nào mà trùng cầu với mình thì lần trước thì mình cũng chia sẻ cho em là bạch thủ lô của chúng ta là con 01 phải không ạ 01 thì lỗ rực rỡ của ngày thứ hai thì mình mong muốn là cái tuần này cái lô khung của chúng ta thì ngày mai chúng ta cũng ra luôn anh em nhé còn đâu anh em nào mà không thích thì chúng ta có thể là tham khảo thôi hoặc là đi kênh khác còn đâu anh em nào muốn giao lưu với lại uh, thần tốc vào bờ thì mình sẽ thu phí là 500k là theo kênh mãi mãi anh em nhé thì trên Zalo chốt cho anh em là một bạch thủ lô xong thủ lô xiên 2 đặc biệt mười số đánh ngay anh em nào mà thiện chí ờ, muốn giao lưu kết bạn thì chúng ta uh, kết bạn với số Zalo để làm việc trực tiếp với mình anh em có thể là tham khảo cả trên kênh và trên Zalo bởi vì là có 500k thì chúng ta theo kênh thì nó cũng chả đáng là bao nhiêu còn đâu anh em nào muốn giao lưu thì chúng ta kết bạn không thì chúng ta đi kênh khác anh em nhé thì mình cũng mong muốn là tất cả những con số này mình chia sẻ cho anh em thì nó ra sớm nhất để chúng ta có những cái đồng tiền chúng ta không bị thất thoát đi mất nhiều anh em nhé à, mình cũng khuyên anh em là chúng ta lên đánh nhỏ nhẹ thôi nhỏ nhẹ thôi được ở ờ, cà phê cốc nước thôi chứ cũng không ham hố gì về cái này anh em nào mà thích thì chúng ta có thể là cân đối vốn bởi vì là đánh cái này thì chúng ta nó đen thì chúng ta đánh mất rất nhiều tiền nên là anh em cân đối làm sao nó hợp lý là được anh em nhé thì mình cũng uh, chúc tất cả anh em ở trên kênh và trên Zalo của chúng ta tuần này chúng ta tuần mới thì cũng thật nhiều may mắn thành công trong cuộc sống anh em nhé may mắn nó rực rỡ hai ba nháy ăn đề liên tục anh em nào mà chưa like và đăng ký kênh thì ủng hộ mình nút đăng ký kênh mà nút like anh em nhé hoàn toàn là miễn phí thì mình cũng xin kết thúc video ở đây chúc mọi người trên kênh và trên Zalo chúng ta may mắn và thành công hẹn gặp anh em buổi gần nhất anh em nhé